Có một nghề cao quý. Có một nghề gieo những mầm xanh. Có một nghề mang tên vai ta. Mà tư duy từ bậc thầy do Thái. Lấy công nghệ là đỉnh cao thời đại. Lấy nhân văn đi giúp đỡ nhiều người. Có một nghề mang tên vai ta. Tôi hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc. Lấy chắc chắn là cá nhân đích thực. Lấy quang minh đóng thuế cuộc đời. Có một nghề mang tên vai ta thành công đến vượt lên trên sợ hãi dám bước qua những bậc thang mềm mại. Tự tin đón đầu công nghệ tương lai. Tôi làm nghề vai trà, tôi đi giàu hạnh phúc. Tôi chuyên cần trăm mầm xanh mẫu mực. Tôi tự tin đóng góp sức xây đời. Bởi có một nghề cao quý, vai trơ. Let's Vita Facial.